phi kinh lắm rồi nó đứng đấy đây chưa thèm nổi câu cá cái như đùa đấy. nhẹ thật nhìn nhẹ đúng không? Ừ, từ rô nữa สอ kéo thẳng lên mặt nước thì xin nổ ngáp này gây lái mất thì ạ gì á chết mẹ luôn cái lái này mất thế nào giật đi anh ơi giật đi <laughs> trời con này chả hạt mẹ kiểu đéo phải được cân hai con này mà hai cân rưỡi làm mà lấy trên này dưới tao thì mẹ lấy cửa dưới tao là cá gì cá gì tao cái mà à. cháu chú chơi nó bảo hơn cân chú lấy dưới à quan lấy không cái gì cân hai cân rưỡi đấy Địt mẹ tao bảo địt cá này, địt mẹ đéo phải thua sát thủ quê thôi đừng lấy toàn bọt toàn bọt lại mất bây giờ bỏ bọt nhé run chưa gì đi cá đâu Mày nó lấy đùa, xả xả nó làm gì có tiền nó lấy đùa, nghe làm gì mẹ là vừa xin tao 10 nghìn tao cho 20 chạy gần ra bệnh này này này kéo vào con trôi kia vào cái dây của nó thì rằng đất dây để đi cả đôi à con trôi kia ừ, à có vật để tấm đen của mẹ Ủa. Dễ lắm. 27 cân trắng đen mới bắt được hai con con. đuôi còn hai xoáy rồi đấy, một xoáy. con này hai xoáy chưa sống lâu, lại sống lâu. Bong rồi. Gọi đã. Ui ôi ôi ôi. Ôi thôi. Ôi thôi rồi. Chép hay sao đuôi đỏ đỏ? Cái vàng. Ở đâu? Châu hiện hình Chùi hay chép Chấm đen thôi Vàng vàng chép hơn Chép Chấm đen Cua rồi rồi rồi ui rồi ui rồi hai con anh <laughs> hai con nguồn hai sỏi mẹ con này kiểu đéo phải giữ hai cân Trời ơi, coi đi. Mày. Con này là hai cân rưỡi Lào với cả Campuchia gì. <laughs> hai cân rưỡi làm gì được, hai cân rưỡi. Trời đỏ, tiếp. Con này em còn hai cân rưỡi. Làm gì được hai cân rưỡi. Đối em rồi. Rồi. <laughs> ngon rồi. Ở đây có thả trôi mấy đâu nhỉ? Đó, con này là con của con chép con này tôi từ ngày xưa con này con của con chép người bây giờ ở đây lâu con này ngon đấy ừ. chui thì ngon nhất ý to cứng đây là ngon tí phát đúng nổi luôn vượt ra rút dài vượt ra vặn ra kéo, kéo dài vượt ra Đấy cũng lỏng Sao bên này từ từ từ anh đang kéo nó vào thì em ờ. em em, em, em lồng vào đầu vợt lùa cái đầu nó vào cái đầu vượt đây cứ bình tĩnh đi cứ bình tĩnh bình tĩnh nào rồi kéo vợt kéo kéo vượt đứng nhất kéo vượt lên đúng rồi các bạn lên trên đi đi to sôi rồi đôi cân rồi đôi cân bình tĩnh bình cái cá gì đây sôi sôi sôi này ngon con này hai ờ, ký đấy lưỡi lưỡi lưỡi to đấy thật nó ấy ờ, nó nhảy giật mình chưa nổi đâm đầu ở đây rồi ui giời ui giời mẹ con này bằng cái buổi thịt mệt <laughs> vào đâu anh Glow <laughs> Chưa thấy nhìn thấy mặt mũi thật Úi giời Bé này nó bung <laughs> Trời ơi, nó mới chạy không Úi giời Chưa thấy đâu Đuôi thì nè Cắm vào đuôi Tôi đánh mẹ mồi như Ôi, ngay phao rồi. anh thợ kia. <laughs> anh chuyên nghiệp thì nhớ gặp. Ui giời. Lên. Trôi đỏ. Hải cũng ngon rồi quay mặt thằng câu mày quay gì cả <laughs> thầy sát thủ trôi đỏ ngọc đây. Hình này. Có cân không? Không có cân. Xe ra con. Kéo dòng kéo rồi. Bác có cần nhá, ném xuống nhá, bơi nhanh không? Bơi nhanh hơn cá không nhá? Dạ, Thích không? Hai cân to, con này to. Con này to được. Chui chui chui. Con này to. Con này to. Con này cá rắn nhỉ? nay mà móc làm ông xưa móc làm ông, ông xưa đéo đây con này con này ông đầu với cả đuôi này này ông nghe nó cho canh, xỉnh xỉnh canh chấm trồi to lên đây nhìn thấy to nhìn thấy cái bé tí